cho thị trường nội địa Nhật thì bếp là Paloma thì bếp ở đây có model là IC N86KB thì đây là cái nội thất ở bên trong của bếp thì tiếp theo á tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn xem ngoại thất bên ngoài của bếp cũng như là tôi sẽ test tất cả những tính năng của bếp này cho các bạn được xem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 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái que cảm biến á, nó tiếp xúc với cái đáy nồi mà nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau khi mà các bạn sử dụng mâm và vỉ này để nướng á, thì các bạn nên cho một ít cái lượng nước vào phía bên trong mâm, mâm hứng phía dưới này thì trong quá trình các bạn nướng á, cái hơi nước á, nó bốc lên á, thì thực phẩm các bạn nướng sẽ được mềm và không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi thì các bạn vệ sinh á, nó sẽ được dễ dàng hơn